Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay vùng áp thấp nóng phía Tây trở thành hình thái chính chi phối toàn bộ thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ cũng như Trung Bộ. Dưới tác động của vùng áp thấp này, hôm nay miền Bắc sẽ có nắng nhiều, trong đó ở các tỉnh phía Tây là những vùng có nắng sớm nhất. Càng về trưa chiều thì cường độ nắng trên các khu vực càng tăng hơn, khiến cho nhiệt độ cao nhất trong ngày toàn Bắc Bộ sẽ tăng lên mức 30 đến 33 độ, Sang ngày mai 22 tháng 3, ở khu vực phía Nam Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội cũng sẽ xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 35 cho đến 36 độ. Cảnh báo đợt nắng nóng diện rộng này có khả năng kéo dài đến hết tuần. Sau đó từ đêm ngày 24 tháng 3, khi không khí lạnh được tăng cường xuống nước ta sẽ gây ra một đợt mưa rào và rông trên diện rộng. Cục bộ có mưa vừa mưa to cho Bắc Bộ, nắng nóng theo đó sẽ chấm dứt. Với miền Trung ngoài vùng thấp nóng phía Tây, thì các huyện vùng núi của các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế còn có thêm tác động của hiệu ứng gió phơn. Vì thế nhiệt độ trưa chiều nay ở khu vực này sẽ đạt ngưỡng nắng nóng 35 đến 36 độ. Trong khi đó, với các khu vực còn lại của Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cũng tăng nhưng hầu hết phổ biến từ 30 đến 33 độ. Vùng từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận có nắng nhưng mà không gắt, nhiệt độ phổ biến từ 31 đến 33 độ. Dự báo từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 3, vùng nóng sẽ mở rộng ra toàn khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, thậm chí cả vùng núi phía Tây của Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sau đó đến cuối tuần khi không khí lạnh tràn xuống, mưa rào và rông xuất hiện trở lại, thì đợt nắng nóng này mới có dấu hiệu thuyên giảm. Trong mưa rông cần đề phòng nguy cơ xuất hiện lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở các tỉnh thành phía Nam, thời gian nắng kéo dài suốt từ 7 giờ sáng cho đến 17 giờ chiều, trong đó nắng gắt bắt đầu từ 10 giờ trưa cho đến 15 giờ chiều. Đây cũng là thời điểm mà nhiệt độ đạt cao nhất ở Tây Nguyên nhiệt độ là từ 30 đến 33 độ. Còn ở Nam Bộ nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại các tỉnh miền Đông với ngưỡng nhiệt cao 35 đến 37 độ.